Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại và mở rộng về phía Đông, vì thế Bắc Bộ sẽ còn nắng và nhiệt độ tăng dần. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở thủ đô Hà Nội cũng như các khu vực khác của phía Đông Bắc Bộ sẽ dao động từ 28 đến 31 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn phổ biến từ 29 đến 32 độ. Sau một ngày nắng thì từ đêm nay sang đến ngày 29 tháng 4, một đợt không khí lạnh mới sẽ di chuyển xuống nước ta, khiến cho Bắc Bộ chuyển mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to và rông mạnh. Với lượng mưa ước tính từ 30 đến 50 mm, có nơi mưa to trên 80 mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa rông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong ngày và đêm 29 tháng 4, phía đông bắc bộ trời chuyển lạnh. Sang ngày 30 tháng 4 mưa giảm trời nhiều mây, sau đó từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5 miền Bắc trời có nắng trở lại, riêng Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Ở miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế hôm nay, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây, khu vực này cũng mỏng mây và có nắng, nhiệt độ tăng dần từ Bắc xuống Nam. Tại Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao hơn từ 30 đến 3 độ. Trong khi đó các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời có nắng từ sáng, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này vẫn phổ biến từ 32 đến 34 độ. Dự báo trong hai ngày 29 tháng 4 và 30 tháng 4, các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng chịu tác động của đợt gió mùa Đông Bắc cuối mùa. Vì thế tại đây sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trời chuyển mát, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5, hầu hết các tỉnh ở Trung Bộ có nắng, riêng ở khu vực vùng núi phía Tây có khả năng xảy ra nắng nóng. Nắng giáo vẫn là thời tiết chủ đạo trong hôm nay ở các tỉnh phía Nam, trong đó Nam Bộ vẫn là nơi có nắng và nóng nhất, với mức nhiệt được dự báo là 34 đến 36 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ thấp hơn hầu hết dao động từ 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Nhưng lưu ý đến chiều tối mưa rào và rông vẫn xuất hiện rải rác ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa xuống sau một ngày nắng kéo dài rất dễ gây ra lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm, người dân cần hết sức lưu ý.